Kính thưa đại chúng, Thầy xin à, đọc các câu hỏi gửi về. Câu hỏi này từ bạn à, YouTube Trầm Thanh. Con kính bạch Thầy, con có một câu hỏi ạ. À. Người thân của mình khi sống không biết nhân quả tội phước, thì làm sao khi chết đi và bị đọa vào cõi ngã quỷ lại có thể biết có tội phước mà tìm về con cháu để nương nhờ cầu cứu ạ? À? Kính xin Thầy giải đáp thắc mắc giúp con. Con xin tri ân Thầy ạ. À. Nào bạn à, trầm thanh bạn ấy người câu hỏi bạn nói là người thân của chúng ta khi sống thì không biết nhân quả tội phước đến khi chết thì làm ngã quỷ thì tại sao làm ngã quỷ lại biết về để, để mà tìm con tìm cháu để cầu cứu giúp đỡ Nghe không? thế thì nó đơn giản thôi thầy xin chia sẻ thế này chúng ta đức phật nói đấy ở cõi người này này sau khi bỏ thân cõi người đa phần đọa làm ngã quỷ Đức Phật nói đấy, cái đất ở móng tay mình ấy, ít so với đại địa như thế nào, thì cái số người sau khi bỏ thân cõi người được tái sinh làm người ít như đất móng tay so với đất đại địa. Còn số người đọa vào ba đường ác, nhất là đọa vào ngã quỷ, thì nhiều như đất đại địa vậy đại chúng. Thế cho nên phải nói rằng chúng ta chết hầu hết là vào ngã quỷ đấy thưa đại chúng đại chúng cứ kiểm lại cái tâm ngã quỷ của mình là biết ngay tâm tham lam ích kỷ của mình à, là cái tâm ngã quỷ đấy chấp trước của mình đấy ta chấp trước nhiều lắm chấp trước vào tài sản của cái vào chồng vào vợ vào con vào cái vào danh vào lợi đấy là những cái chấp trước mà chấp ấy là đọa làm ngã quỷ đấy tại chúng cứ kiểm lại mà xem tâm mình chấp kinh lắm cho nên tại sao phật nói là đa phần chúng sinh chết là đọa vào ngã quỷ loài người này này nhân loại chết làm ngã quỷ đó thế và khi mà chết thì thưa đại chúng á, nếu mà chúng ta có mang cái thân trung ấm thân trung ấm là cái giai đoạn chuyển tiếp khi bỏ cái thân người này để sang các cái cõi kia thì thân trung ấm là một và thân ngã quỷ là hai nó đều có một chút thần thông nhé ở đây là nó có thần thông ví dụ nó có thiên nhãn thiên nhãn hoặc là có tha tâm thông hoặc nó có túc mạng thông thiên nhãn tức là nó có thể thấy xa và thấy xuyên được tường vách núi non thấy được đấy là thiên nhãn Tất nhiên khả năng thiên nhãn của ngã quỷ và của thân trung ấm nó rất là yếu, không thể như chư thiên được. Nhưng mà cũng gọi là thiên nhãn. Vì đặc tính của thiên nhãn là nhìn xuyên vật không chướng ngại, thấy được vật rất nhỏ, thấy được xa. Thứ hai là họ có tha tâm, là họ có thể biết được tâm của người. Đấy. Vì cái loài ngã quỷ và cái loài thân trung ấm này nó là những cái sóng từ nó dao động nó rất là nhẹ cho nó bắt được cái sóng suy nghĩ của chúng ta nên có thể biết được tâm ý của người. Thứ ba là họ có túc mạng, tức là có thể nhớ được tiền kiếp, một số tiền kiếp về trước của mình, năm bảy mười kiếp, vài trăm kiếp. Đó. đây giống như là mẹ của Ngài Xá Lợi Phất, năm trăm kiếp trước mẹ của Ngài Xá Lợi Phất, bà ấy nhớ được. À, trong cái kiếp ấy, cái ông à, ông à, đệ nhất trí tuệ của Phật này này, năm trăm kiếp trước là con của mình, cho nên bà bị đọa làm ngã quỷ, bà mới tìm về gặp Ngài Xá Lợi Phất, nói rằng 500 kiếp trước ấy, tôi là mẹ của Thầy đấy, Thầy <laughs> cứu tôi, bây giờ tôi làm ngã quỷ, tôi khổ quá, <laughs> nghe không? Đó. Thế hay là có những cái loài ngã quỷ mà nó biết có thể xa hơn, đấy giống như là cái ngã quỷ mà là ờ, thân quyến của vua Bình Sa đấy, là cách ờ, bao nhiêu ngàn vạn kiếp về trước, từ thời những Đức Phật trước. Đó thế mà đến kiếp này á, cái ngã quỷ đấy nó vẫn tìm đến vua bình sa là thân quyến từ vô số kiếp trước để xin vua bình sa tác phước cúng dường đến đức phật và chúng tăng hồi hướng cho mình nhé thế thì ở đây á, nó rất đơn giản đó là ngã quỷ à, nó có một chút thần thông à, một chút thần thông thiên nhãn thông tha tâm thông túc mạng thông nó có Đấy, quỷ thần cũng có thần thông đó, và người tu ngoại đạo họ cũng có thể có những thần thông chỉ duy nhất đấy, cái gọi là lậu tận thông là không có các loài nào có được ngoài các thánh đệ tử của đức phật mới có lậu tận thông thôi còn ngũ thông ấy, là quỷ ma chư thiên à, ngã quỷ thần linh họ đều có thể có được những cái đó đấy thì đấy là do khi họ đọa vào cái loài này họ có cái đó để thầy giải thích để cho bạn hiểu nhé cho nên người ta có thể tìm được về thân quyến để xin nhờ giúp đỡ cái đó là có đấy nhé thì bạn hiểu cái chỗ này cho thầy